chào toàn thể anh em nhé thì uh, tiếp tục với lại cái uh, series về cái, uh, sử dụng và uh, cách chơi bầu cua không tang để đánh bầu cua bịp <clears throat> khi anh em vào những sòng bầu cua bịp anh em muốn bịp người ta phải sử dụng những cái bộ uh, hột bầu cua không tang đấy mới là cách chơi bầu cua uh, đánh bầu cua bịp mới nhất thì không tang nhìn nào đó là khi người ta kiểm tra hột của mình à, không có gì và mình có thể mình đến ờ, sòng sới của người ta mình chơi được cái bầu cua không tang nó khác với lại cái à, những cái đồ khác vì sao khi mình vào những cái sòng bầu cua không tang ấy <clears throat> chúng ta à, không cần phải mang cái gì vào cả chỉ cần sử dụng một cái miếng dán và hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em một cái bộ sản phẩm đó chính là cái miếng dán bầu cua để mình chơi bầu cua bịp chơi bầu cua không tang mới nhất hiện nay mình chỉ cần dán vào hột của người ta và khi à, đây nó là một cái máy nha mày đây nó là một cái máy bảo dung rất là đơn giản thôi trong nó có một cái bóng à, đèn à, đèn một cái cục pin như này khi mình đưa qua cái cầm cái bật cục dung này lên như này nhá nó có cái đèn nó sáng này bật cục dung lên như thế mình để ngay cái cổ tay của mình như này thôi mình về trong ờ, chơi bầu cua ấy, anh em biết là phải có phần tả tả nghĩa là như nào tả có nghĩa là giống như là chúng ta mua bán khi ờ, mình tả như thế thì, thì ờ, chúng ta sẽ sử dụng cái cách là mình lướt qua bên trên cái mặt của bầu cua và khi đó ấy, thì máy sẽ biết cho chúng ta biết là về con gì mặt gì ví dụ như anh em dán vào mặt bầu này thì đối diện với nó sẽ là mặt cua khi mặt bầu nổi lên thì máy sẽ rung rất là khỏe nhưng mà không phải là khỏe theo cái mức gọi là ờ, để người khác phát hiện ra mà khỏe tức là chúng ta chỉ của chúng ta biết thôi còn đối diện với nó là mặt cua như nhé thì nó sẽ rung yếu hơn còn những mặt khác ví dụ gà nai cá tôm những mặt này thì nó hoàn toàn không rung và bây giờ tôi sẽ lấy miếng dán để tôi ờ, test thử cho anh em xem giới thiệu anh em đây nó là cái miếng dán như thế bây giờ tôi sẽ sử dụng cái miếng dán này và tôi dán vào cái hột của người ta <clears throat> đây vì tôi sẽ nhặt ra vô tình ba hột này như này thôi tôi sẽ dán vào ba cái mặt cua nhé khi nào mà có con cua hoặc là con bầu nổi lên thì à, nó sẽ rung cho chúng ta biết Đó bây giờ tôi sẽ dán vào cua anh em lưu ý này cái này nó có một ờ, cái ờ, lớp keo ở cái miếng dán này nó có một cái lớp keo nhé anh em chỉ cần dán vào như này thôi đó. không sợ nó rơi hoặc không sợ nó bong ở đâu đó. như này Đấy. dán vào dán vào như thế đây đó chỉ cần như thế thôi nhé <clears throat> đây là cách chơi bầu cua không tang hoàn toàn ờ, mới và rất là hiệu quả khi anh em chơi ở những cái sòng bầu cua đi lắc bầu cua à, bịp đánh bầu cua bịp ở những cái những cái trường uh, sòng bầu cua mà anh em chơi dịp Tết này bây giờ tránh làm mất thời gian cho anh em tôi sẽ test thử cho anh em xem nhé <clears throat> anh em lưu ý là khi nào mà cứ có mặt cua lên ấy thì nó sẽ rung mạnh và có không có mặt uh, cua nó sẽ không rung còn đối diện với nó là mặt bầu thì nó sẽ rung um, yếu rất là chơi thì rất là ok rất là hiệu quả bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem mấy ván để thấy sự hiệu quả của cái bộ hột ờ, bầu cua không tang này cái này tôi ờ, phải mất nói chung là khi vào chơi chúng ta có quyền tả mà gọi tả như thế nào tả hay là mua bán như tôi nói từ lúc đầu đúng không anh em cầm cái máy báo dung này anh em sẽ lướt qua bên trên này như này ờ, như bây giờ tôi thấy máy vừa thử xong thấy máy nó rung ờ, rất là mạnh có nghĩa là có một con cua anh em nhé đó hai con cua liền anh em này bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem nữa nhé tôi sẽ dơ máy lên bên trên này để cho biết máy là báo cho chúng ta biết bây giờ tôi thấy máy à, đang <clears throat> rung rất là rất là mạnh nếu mà theo cái ờ, kinh nghiệm đánh của tôi thì tôi sẽ đặt vào cả bầu cả cua nhé đó chính xác không anh em có cả bầu cả cua luôn nhé bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem hoàn thứ ba bây giờ tôi thấy máy ờ, <clears throat> rung nó không được mạnh lắm nói chung là nó chỉ rung uh, giật một cái thôi xong rồi nó sẽ nó lại dừng bây giờ tôi sẽ đánh vào cửa cua này đó chính xác không anh em một cua hai cá nhé tiếp tục này. Đây, tôi thấy máy rung rất là mạnh nhé mạnh có nghĩa là sao có nghĩa là uh, có con bầu bây giờ tôi đặt vào cửa bầu rồi đó chính xác không anh em có một bầu nhé một bầu một nai một gà này Bây Giờ tôi thấy máy nó hoàn toàn không dung Không dung có nghĩa là không có con nào cả Không có bầu Cũng không có cua Tiếng là tôi không đánh Đó đúng anh em Chỉ có nai, gà và tôm thôi nhé bây giờ tôi thấy máy nó rung à, nó có rung nhẹ không rung mạnh có nghĩa là có con bầu anh em ấy. tôi đặt vào cửa bầu rồi. đó có một bầu anh em nhé một bầu một tôm một gà này bây giờ máy nó vẫn tiếp tục du rất là mạnh theo tôi nghĩ ấy, là có hai con cua nhưng mà nếu mà để mà đánh chắc ăn thì tôi sẽ đánh cả cua và cả bầu nhé đó hai cua và một bầu anh em nhé rất là chính xác đúng không hai cua và một cá liền như bây giờ tôi thấy máy nó rung ờ, cũng khá là mạnh nhé tôi tiếp tục đặt vào cửa bầu và cua tôi sẽ đặt cả hai cửa luôn đó một bầu một cua và một tôm tiếp tục này như bây giờ tôi thấy máy hoàn toàn không dung không dung có nghĩa là gì không dung có nghĩa là không có bầu cũng không có cua nhé đó anh em nhìn không chỉ có lên hai con tôm và một con cá nhé không có bầu không có cua vừa rồi tôi giới thiệu với anh em cái bộ sản phẩm à, chơi bầu cua không tang mới nhất 2019 hiện nay tôi chỉ cần một cái bộ hột ờ, bầu cua hoàn toàn bình thường à, chúng ta có thể chơi được và bây giờ tôi ờ, sẽ bóc cái bộ hột này ra đó anh em nhìn nhé hoàn toàn không có chip không có gì nhé nó không phải là bầu cua báo dung sáu mặt hoàn toàn không có chip không có gì cả anh em nhé không có pin không có chip gì trong này cả đây anh em nhìn này đó, tôi đã bóc hoàn toàn bóc hết ra rồi nhé đó, không có gì cả còn cái miếng dán này thì à, khi anh em mà ừ, dán vào hột của người ta mà người ta có vắt hột đi thì chúng ta sẽ lấy cái miếng dán đó lại và chúng ta có thể lần sau chúng ta có thể dán vào và chúng ta chơi tiếp được thì khi anh em đến đây thử hàng tôi sẽ test và thử đồ cho anh em xem và hướng dẫn anh em cách chơi làm sao cho hiệu quả nhất ờ, thì bây giờ ấy, tình trạng bán hàng ờ, mấy cái những cái đồ này là nó thật sự rất là phức tạp vì có nhiều cơ sở là bán những cái đồ không um, thật hàng giả nên anh em lưu ý khi đến ờ, mua hàng thử hàng anh em nên kiểm tra hàng trước khi mua tránh mua phải những cái hàng giả hàng kém chất lượng cảm ơn anh em đã theo dõi clip này ờ, anh em à, vào xem clip nhớ đăng ký kênh để biết những sản phẩm mới nhất phục vụ cho anh em chơi dịp Tết 2019 ờ, này sao cho thật hiệu quả chào tạm biệt tất cả anh em